Alo, xin kính chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay mình lại à, quay trở lại hỗ trợ cho à, một đơn vị ở thành phố Đà Nẵng. Thì ở đây là một cái gói hàng hóa mua mua sắm à, phân bón. Và hiện tại nhà thầu cũng à, lần đầu tiên à, làm hồ sơ cho nên là đang còn bỡ ngỡ về cái công tác à, lập hồ sơ à, năng lực. Thì à, đây là cái phần hợp đồng tương tự hợp đồng tương tự từ đầu tiên để mà nhập được cái hợp đồng tương tự này thì các anh chị phải uh, chuẩn bị cho em một cái hợp đồng này uh, một cái hóa đơn này biên bản nghiệm thu này uh, ở đây nhà thầu đã chuẩn bị cái hợp đồng rồi uh, trong cái phần nghiệp vụ để mà tạo hồ sơ năng lực thì các anh chị đầu tiên phải đăng nhập vào được cái tài khoản sau đó chọn hiệu, ờ, uh, phân hệ nghiệp vụ là hồ sơ năng lực sau đây chúng ta chọn uh, hợp đồng thì cái lưu ý ở đây là cái số hợp đồng nó phải là chuẩn xác số hợp đồng là cái này các anh chị số hợp đồng là cái số này rồi cái số này là các anh chị chỉ có nhập được một lần thôi nhé lần sau mình ờ, không không có chỉnh sửa được cho nên là các anh chị phải lập chỗ này cho nó chuẩn tên hợp đồng tên hợp đồng đây là hợp đồng mua bán hàng hóa Rồi, thời điểm ký hợp đồng là ngày 18 tháng 10 2021. Hợp đồng này à, đã có ở trên hệ thống ERP hay chưa? EGP thì các anh chị phải à, phân biệt được cái mốc thời gian lúc nào đó là tại thời điểm thông tư 08 thông tư à, của Bộ Kế hoạch Đầu tư à, hướng dẫn về công tác là đăng tải cái hồ sơ qua mạng trên hệ thống mới thì nó được tính từ có hiệu lực từ ngày 16 tháng 9 2022 Vậy thì thời điểm này là 18 tháng 10 2021 Vậy thì cái này các anh chị chọn là chưa có ở trên hệ thống mới này đúng không ạ Nó chưa có ở trên hệ thống mới Và ở đây hình thức hợp đồng nó là hợp đồng tròn gói Thời gian thực hiện hợp đồng thì chúng ta sẽ à, xem ở trong này Chúng ta xem ở trong này Rồi, ờ, ở đây chúng ta thấy cái phụ lục là có ghi thời gian Thời hạn giao hợp đồng hàng hóa là 760 ngày 760 ngày Chúng ta sẽ nhập vào 760 nhé 760 ngày này. Rồi giá trị hợp đồng Giá trị hợp đồng là bao nhiêu

chủ đầu tư thì chúng ta sẽ nhập cái mã số thuế vào là nó sẽ hiển thị lên này mã số thuế là 0401 389841 389 3898 41 các bạn điền đầy đủ các cái ô trường thông tin vào nhé ở dưới này là thời gian thực hiện hợp đồng 760 ngày rồi này loại hợp đồng là tròn gói rồi à, chúng ta sẽ ghi cái giá trị hợp đồng vào rồi dưới này là tên dự án này tên gọi thầu này lĩnh vực hàng hóa này tên dự án ở đây là gì các bạn ghi vào nhé tất nhiên là những cái này nó cũng bắt buộc nhưng mà những cái trường mà có sao đỏ là chúng ta phải điền vào rồi dưới này là thông tin của chủ đầu tư mã số thuế tên chủ đầu tư địa chỉ điện thoại email dưới này à, thông tin về nhà thầu là nhà thầu là của mình và vai trò nhà thầu là độc lập hay liên danh chúng ta điền vào nếu là độc lập thì cái giá trị hoàn thành là nó sẽ là 100% còn nếu là liên danh thì chúng ta sẽ nhập cái tỷ lệ tham gia trên hợp đồng vào sau đấy chúng ta chọn lưu lại và xác nhận đăng tải đăng tải thì các bạn phải uh, à, cắm cái chữ ký số vào và chúng ta xác nhận lên